Địa ốc Firestar xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 10 Đất Lữ Gia, phường 9 Diện tích 290m2, sổ riêng xây dựng Đường bê tông ô tô 4m, hướng Tây Đất có sẵn nhà gỗ đang kinh doanh homestay Cách chợ Đà Lạt 4,5km, 100m ra đường Lữ Gia Khu dân cư đông đúc, xung quanh có nhiều biệt thự, đầy đủ tiện ích Thích hợp kinh doanh homestay, nghỉ dưỡng, định cư lâu dài Giá 14 tỷ Biệt thự Phù Động Thiên Vương, phường 8 diện tích 511m2, sổ riêng xây dựng, đã hoàn công. Kết cấu nhà, một trệt 3 lầu, 8 phòng ngủ, một phòng thờ, phòng khách, hai phòng sinh hoạt chung, hai bếp, 9 toilet, sân nướng BBQ, sân đậu ô tô, hướng Tây Bắc, đường bê tông ô tô 5m. Biệt thự cách chợ Đà Lạt 4km, 40m ra tới đường khu động Thiên Vương, khu dân cư yên tĩnh, đầy đủ tiện ích, thích hợp kinh doanh nghỉ dưỡng, định cư lâu dài, giá 38 tỷ